uh, ờ, 220V công suất 220V uh, ờ, điện áp 220V công suất đầu ra của nó là 10 kW 1000 à, 10.000W là 10 kW và công suất cực đại của nó là 12 12 kW Đấy, thì uh, máy có cân nặng uh, 150 kg rất là nặng đây là kích thước của nó 1000 x 650 x với 800 mm 1 m 65 0,65m và 0,8m kích thước chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao máy thì ờ, sử dụng động cơ ờ, Honda GX 690 24 HP 24 mã lực đây là bảng đồng hồ của máy mặt trước của máy thì gồm có đây là đồng hồ ờ, đo dòng điện ampere còn đây là đo hiệu điện thế điện áp đây là ờ, công tắc ờ, đóng tải automat đóng tắt tải máy thì ờ, có hệ thống automat tự động trong quá trình sử dụng nếu mà có vấn đề về xảy chập cháy mạch thì automat sẽ tự động ngắt còn đây là khởi động của máy khóa khởi động máy có cả kiểu khởi động đề và giật nổ đầu ra của máy thì gồm có ba rắc cắm ba chân xoay chiều điện xoay chiều 220V đây là nút báo à, có dòng điện ờ, đây là băng khóa đây là bình xăng của máy máy chạy động cơ xăng đây là bình xăng đây là có đồng hồ báo xăng ở đây máy ờ, sử dụng ờ, động cơ Honda GX 690 24 mã lực rất là lớn rất là khỏe đây là đây động cơ của máy đây Honda đây Đấy, phía dưới này là bình ắc quy để ờ, khởi động đây là nhớt của động cơ Đấy, rất là lớn 150 kg công suất 10 ờ, kW phụ kiện ờ, theo máy thì gồm có ờ, ba rắc cắm ba chân này và một số cái dụng cụ để như ờ, tua vít các thứ để ờ, tháo mở máy đây, đây bình ắc quy đây đây là mặt bên của máy đây là ờ, van khóa xăng còn đây là mặt sau ống xảo máy ờ, được thiết kế nằm ở đây Power bay Honda thì ờ, quý và các bạn có nhu cầu mua máy ờ, phát điện công nghiệp hay máy phát điện gia đình của Honda vui lòng liên hệ công ty điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội để ờ, được tư vấn và báo giá tốt nhất. Cảm ơn ờ, quý và các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký ờ, kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Nên cảm ơn quý và các bạn.